À, xin kính chào quý vị và các bạn Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong cái video mới ngày hôm nay à, Hiện tại thì à, hôm nay thì à, mình đang đi trên cái con đường này là con đường bê tông à, Phía trước mặt quý vị là cái ngã tư Ngã tư và chúng ta đi thẳng lên thì sẽ ra là Ủy ban Nhân dân xã Phước Hòa nha quý vị Khoảng 200m ra Ủy ban Nhân dân xã Phước Hòa đường DT741 trường học luôn nha quẹo trái thì chúng ta cũng ra đường ờ, DT741 và bây giờ chúng ta quẹo phải thì chúng ta sẽ đi ờ, vào cái miếng đất mà hôm nay em muốn ờ, giới thiệu cho quý vị ha ừ. thì cái miếng đất của chúng ta là nằm trên đường đường sỏi đỏ tại xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương ừ. thì ở đây thì quý vị xem thì bên phải là dân cư người ta ở còn bên trái là lô cao su của nông trường cao su Bô Lá thuộc công ty cao su Phước Hòa em sẽ quay thật là chi tiết cho quý vị chúng ta nắm rõ cái miếng đất này thì ờ, đây là cái con đường mà sang năm là sẽ đổ nhựa nha từ đây chúng ta sẽ đi thẳng con đường này thì sẽ vào đường DH515 khoảng tầm hơn một cây số còn ờ, đến đây thì ờ, chúng ta sẽ quẹo phải quẹo phải một tí xíu thì sẽ tới miếng đất nha mời quý vị và các bạn tiếp tục đi theo chân em cái mặt đường đỏ này à, rất lớn nha quý vị điện đều đầy đủ hết mặt đường đỏ khoảng 7 mét bây giờ thì chuẩn bị đến cái à, vị trí miếng đất em quay giới thiệu cho quý vị đây Đó. thì à, đây là cái vị trí mà cái miếng đất em muốn à, giới thiệu cho quý vị ha tại hiện nay là cái mùa mưa nên là cỏ nó mọc rất là rậm Đó. phía bên trong là có nhà nha quý vị thì à, cái miếng đất của chúng ta có diện tích bề ngang là 6m6 và chiều dài vào bên trong là 28m nha có 100m thổ cư 100m thổ cư Ờ, cái, chiều dài cái miếng đất chúng ta vào là gần giáp cái lô cao su phía đó ờ, sau nha quý vị đó. quý vị nhìn thấy xung quanh này nhà ở đây điện điện trước luôn khu vực này thì em cũng xin mô tả cái vị trí nha. cái miếng đất chúng ta là nằm cách cái ờ, ủy ban xã khoảng tầm hơn 500 mét trường học rồi chợ chợ thì khoảng tầm gần một cây số trường học cấp 1, 2, 3, phòng cháy chữa cháy, rồi à, cách khu công nghiệp Tân Bình khoảng 3 km. Ở đây thì cái miếng đất này thì à, báo cho quý vị luôn ha, sổ sách giấy tờ rất là đầy đủ. Ở phần cuối video thì em sẽ để cái phần sổ cho quý vị và các bạn xem nha. Đó, quý vị nhớ, nhớ lưu ý và báo cho quý vị thì giá cái miếng đất này chủ đất đưa ra là 900 triệu còn thương lượng nha Đất của chúng ta nằm ở hướng Tây 900 triệu còn thương lượng ừ. Rồi, quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu mà quay có nhu cầu bán đất á thì ờ, có thể liên hệ em. Em sẽ hỗ trợ quay cho quý vị ha. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.